Hello everyone, welcome to my channel Let's go Game đầu tiên là Tsunami nhé Yumbi Tsunami Chuyển 10 đèn giao thông Ăn 30 củ nóng à ô nguy hiểm nguy hiểm tuyệt vời bóng bay nè ôi tí nữa thì ăn chết mình không đủ ờ, để để, để gọi là đẩy cái xe tăng á trời ơi lại biến hình nào gì đây à ok đầu to ôi trời ôi giời ơi trên đó còn hai con nữa hả nguy hiểm nguy hiểm ui giời ôi giời ơi chúa ơi khó quá đấy thằng kia nó nào mình khó quá làm bản tốc độ quá nhanh ấy mình phải biết hãm hãm lại tốc độ tí nó đè lên đầu mình trời ơi cái này kia nó đè lên đầu mình bực ghê cố lên nào Cần hoàn thành rồi, cố lên, cố lên Cố lên nào, cố lên nào Cố lên Ok Oh no Ui giời, sao ruột quá, gần được rồi Một thằng nó bị lỗ rồi. cố lên nào cố lên nào à, mày về tao trời ơi thằng kia nó về mình ui khó khó khó rất chi là khó nha thằng kia nó về mình không thể nào mà lấy được Player one, shoot. à, con cá mập à con cá mập này ô oh, lồ ôi oh, gì con cá mập này may headshot Ồ, oh, đau. Uh. Ôi dồi không chết nó rồi Cái này nó phải không chết mình Cái chết mình là mình thua Ồ ngon Thế thì Xin chào bạn Finish him. Tạm biệt Say goodbye Fatality a penalty. Epic win! Player one, choose. À, lướt sóng à, lướt sóng à, mạnh, ui giời ơi. 15 thì được lướt sóng này ném ném cái ờ, cái, cái ván lướt sóng một cười thật may này thích nhảy lên này đâu nhưng không sao xin chào tạm biệt chào tạm biệt Finish him. À, đánh bao nhiêu? Đánh góc 21 à? Headshot. win body boxing jet Oh no, tức là mình phải ăn hamburger à? Bọc đôi cánh nào Muốn gì đây Muốn gì muốn gì Muốn gì muốn gì Muốn gì Mười năm không hề thích quảng cáo nha banana cồng chuối chuối kỳ banana công hai này nó khó hơn nó khó hơn cái, cái, cái bản một rất là khó đánh luôn lại nha cảm giác khó ấn hơn Gập đầu vào cái kia Chán thật Wow, tí nữa bị con cá sấu cắn con chim nè ô lâu và đúng rồi, cục đá mới mua cái cái phụ kiện máy bay cảm giác nó không bay cao lắm nhỉ Olo khó bản này bản này bản hai này khó hơn khó hơn rất nhiều ấy cay thế nhỉ để con voi nó tạt sát vào đầu solo Oh no. Okay. ok đố mi bắt được tên. khôn nhỉ sau đấy là nó chui được vào đấy này khó phết này Cô tưởng cái này nó, nó ra được cơ <laughs> Mai talking to Muốn đi vệ sinh rồi Rồi, cho đi tắm nha cho xà bông vào cho thơm nha con sen này nữa ok đi ăn nào ăn một quả táo nha một miếng phô mai ok một quả chanh leo cho một quả ớt đi ừ. ok uh, thép rồi lửa ok thôi cho đi ngủ nha ừ.